tiến sĩ luật Đặng Anh Quân bị bắt vì những phát ngôn xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự uy tín nhân phẩm của nhiều cá nhân. Tiến sĩ đương kim giám đốc Trung tâm Công nghệ Sinh học Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Đăng Quân bị bắt vì tội đấu thầu. Rồi tác giả cảm thán lắm quân vương bị tống ngục đến thế không biết. Hình ảnh status của tác giả Lê Huyền Ái Mỹ. Nhắc đến vị tên quân bị bắt gần nhất vào ngày 19 tháng 4, tác giả cho biết Giám đốc Nguyễn Đăng Quân đạt học vị tiến sĩ chuyên ngành miễn dịch học. Nhưng ông hình như không chịu học và hành cách để miễn dịch với đồng tiền bất chính. Theo thông tin từ Bộ Công an, truyền thông nhà nước cho hay, vụ án tại Trung tâm Công nghệ Sinh học thành phố liên quan đến việc thực hiện dự án mua sắm trang thiết bị cho 12 phòng thí nghiệm của trung tâm, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Cùng với ông Nguyễn Đăng Quân, Bộ Công an còn khởi tố và bắt tạm giam ba người khác cùng thuộc Trung tâm Công nghệ Sinh học đó là ông Dương Hoa Sô, nguyên giám đốc trung tâm, ông Nguyễn Viết Thạch, nguyên trưởng ban và ông Nguyễn Trần Long, chuyên viên ban quản lý đầu tư và xây dựng trung tâm. Phía AIC, công an khởi tố bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn và ông Trần Mạnh Hà là hai người đang bỏ trốn, cùng khởi tố bắt giam ba người khác. Theo tác giả Ái Mỹ, tiến sĩ quân là hạt giống chắc từ chương trình đào tạo 500 tiến sĩ, thạc sĩ của thành phố, là người thực học và có thực lực trưởng thành từ vị trí trưởng phòng nghiên cứu, hơn một nhiệm kỳ đảm nhận chức vụ phó giám đốc trung tâm. Nhưng trong vụ án này, cả nguyên giám đốc trung tâm, phó giáo sư tiến sĩ Dương Hoa Sô cũng bị bắt, thì đồ rằng các sai phạm đã kéo dài từ cái nhiệm kỳ phó giám đốc kia của ông tiến sĩ miễn dịch, hình ảnh ba ông quân bị tống giam. Tác giả cũng cho biết mới đây, Sở Nội vụ thành phố Hồ Chí Minh thông tin từ năm 2018 đến cuối năm 2022 thành phố chỉ thu hút được 5 chuyên gia tại một cuộc hội thảo khoa học về đề tài thu hút nhân tài. Chính tiến sĩ Nguyễn Đăng Quân đã nêu ra nhiều trở ngại như chính sách trợ cấp ban đầu, tiền lương hàng tháng, chính sách ưu đãi khuyến khích nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, chính sách hỗ trợ về nhà ở, phương tiện đi lại chưa phù hợp, chưa đủ sức hút. Và nữa tác giả nhận xét có một chính sách đập tan sức hút tạo ra sức đẩy đối với bất cứ ai muốn làm việc liêm chính, minh bạch, tử tế, hiệu quả. Đó là những người đứng đầu, người có trách nhiệm, thích chấm phẩy, dung túng, cấu kết cho nạn, nâng giá khống, ăn chia, hưởng lợi bất chấp. Tác giả nhắc đến ông tiến sĩ Dương Hoa Sô, nguyên giám đốc trung tâm công nghệ sinh học, đương kim chủ tịch Hội Sinh học và Công nghệ Sinh học thành phố Hồ Chí Minh, phó chủ tịch Hội Sinh vật cảnh thành phố Hồ Chí Minh và bình luận ngỡ thấy cái trung tâm hội sinh học sinh vật cảnh trước là để tận dụng kho tri thức, kinh nghiệm, trách nhiệm của những cán bộ, chuyên gia, nhà khoa học, sau nhằm kéo dài thời gian sau tuổi hưu, tiếp tục cống hiến. Ai dè, một ông quân khác mà tác giả nhắc đến ông Đặng Anh Quân, tiến sĩ luật giảng viên Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, ông tiến sĩ luật bị bắt vì bị cáo buộc là đồng phạm của bà Nguyễn Phương Hằng trong một livestream của bà. Ông Đặng Anh Quân bị khởi tố với tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Còn ông Nguyễn Minh Quân, Giám đốc Bệnh viện Thủ Đức, bị bắt ngày 6 tháng 11 năm 2021 vì tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bệnh viện Thủ Đức. Trước khi bị bắt, ông Nguyễn Minh Quân còn bỏ ra 1,6 triệu USD để chạy án.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 với tựa đề tạm dịch là Tâm trạng muốn hòa bình ở Nga. Bài viết mở đầu với câu Đây là một triệu chứng quan trọng. Oreskin giải thích ý nghĩa của tâm trạng hòa bình đang gia tăng ở Moscow. Hình ảnh bài trên trang Dialogue. Bài viết cho rằng không chỉ có Briozin nổi bật với sáng kiến hòa bình, có những người khác ở Liên bang Nga cho đến nay đang cố gắng thận trọng nhưng vẫn thúc đẩy ý tưởng về sự cần thiết phải chấm dứt chiến tranh. Prigozhin được biết đến là một đồng minh thân cận của Putin. Vào giữa tháng 9 năm 2022, ông Yevgeny Prigozhin lần đầu tiên bước ra ánh sáng thừa nhận ông ta là người lập ra Wagner, một nhóm lính đánh thuê chuyên phục vụ cho những hoạt động đen tối của Nga dưới thời Putin. Ngày 13 tháng 9 năm 2022, Prigozhin xuất hiện trong một video tuyển mộ những kẻ phạm tội để tăng cường nhân lực cho Nga tại Ukraine. Ông ta đã hứa hẹn rằng ông ta sẽ trả tự do cho họ nếu họ tham gia chiến đấu 6 tháng và nếu họ sống sót được đến lúc đó. Ông ta ca ngợi nhóm Wagner là những anh hùng bất chấp những tội ác mà họ gây ra. Bài viết của tác giả Oreskin cho biết Điện Kremlin hiểu rằng Putin đang thua cuộc. Trên thực tế, không chỉ có Prigozhin đề xuất chấm dứt cái gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt SVO, Lavrov cũng nói rằng ngôn ngữ ngoại giao rằng chúng ta nên rút khỏi cuộc chiến. Sergei Viktorovich Lavrov là người giữ chức Ngoại trưởng Liên bang Nga từ năm 2004 đến nay, là một nhà ngoại giao kỳ cựu của Nga. Theo tác giả Oreskin Maria Zakharova, một thành viên của nhóm của ông Lavrov cũng đột nhiên quan tâm đến các sáng kiến hòa bình và ngay cả nhà tuyên truyền cựu chiến binh Simonian cũng lên tiếng phụ hòa. Chiến binh Simonyan là giám đốc đài truyền hình RT được chính phủ Nga tài trợ. RT có nghĩa là Russia Today. Nó hoạt động trên các kênh truyền hình cáp và truyền hình vệ tinh trực tiếp với khán giả bên ngoài nước Nga, cũng như cung cấp nội dung trên Internet trong các ngôn ngữ khác nhau, bao gồm cả tiếng Nga. Hình ảnh bài viết của tác giả Oreskin được dịch đăng trên trang tiếng dân. Mong muốn hòa bình, theo tác giả Oreskin, đã được một nhà khoa học chính trị đối lập người Nga nói trong một cuộc phỏng vấn được phát trên kênh YouTube Politica Online. Điều này có nghĩa là Ukraine đã đánh vỗ mặt một vố đớn đau những chiến binh xâm lược và chúng hiểu rằng đến lúc cần phải dừng lại và thoát khỏi cuộc chiến. Nhưng phải nói với vẻ mặt chiến thắng, chúng tôi đã chiến thắng tất cả mọi người, Oreskin nói. Ngoài ra, chuyên gia này nhấn mạnh Prigozhin đã nói to lên những điều mà nhiều người nghĩ, Nhà lãnh đạo của Wagner hiểu rằng ông ta sẽ nhận được sự ủng hộ từ các đại tá và thậm chí là các tướng lĩnh, những người suy tính nhiều hơn so với các đại tá. Họ đều nhận ra rằng Nga đã không đạt được mục tiêu ban đầu. Vâng, bạn có thể tin chắc rằng một cuộc tấn công quyết định đang diễn ra, nhưng hãy nhìn vào bản đồ và bảo đảm rằng quân Nga đã tiến được vài chục km trong 6 tháng, Oreskin nói. Nhà khoa học chính trị cũng chỉ ra rằng Tất cả những tâm trạng hòa bình này ở Moscow là một triệu chứng rất quan trọng. Theo ông, Prigozhin có một khả năng linh cảm và ông ta hiểu rằng chủ đề này về sự kết thúc chiến tranh đang trở nên phù hợp ở Nga. Giờ đây, điều quan trọng nhất đối với Điện Kremlin không phải là hoàn toàn không có lối thoát, mà vấn đề có hay không là do Ukraine quyết định. Nhớ lại rằng Dmitry Oreskin đã trả lời câu hỏi về con áp chủ bài cuối cùng của Putin con người. Trên thực tế, Nga đã thất bại trên chiến trường. Tuy nhiên, sự sĩ diện nước lớn đã không cho phép họ thừa nhận sự thật này. Những phân tích của tác giả Oreskin cho thấy những người tham gia và dẫn dắt cuộc chiến ở phía Nga đã trở nên mệt mỏi và muốn rút lui. Dường như họ chỉ còn phải chờ một mệnh lệnh nào đó từ Putin hoặc một nấc thang nào đó từ phía đối phương để họ có thể bước xuống mà vẫn giữ được thể diện.